dưới này đầu năm ở đây à với cái bài ngực dưới này thì mình à, mình sẽ đẩy à, nặng hơn một chút ừ, là 70 cân nó sẽ nghỉ à, khoảng 30 giây để cho phục hồi xong mình sẽ lại đẩy tiếp hôm ờ, hôm trước là có tập cái tay sau này là thành ra là hôm nay nó đuối ừ, đây là ảnh con gái của mình anh à là mình à, dành à, mình à, rất là nhiều thời gian để à, cho con cho nên là chỉ tập được một chút thôi ngoài ra thì lúc nào mình cũng à, hay thỉnh thoảng bật điện thoại lên để xem này nên là xem ảnh con á tiếp ờ, bây giờ sẽ đi tập bài tiếp theo là bài được ba bài ngực rồi đó mình sẽ sang cái bài ngực ngang này ngang này thì mình sẽ đẩy căng hơn một chút đó bài này thì mình sẽ đẩy cỡ khoảng tầm 30 à, cân đẩy khoảng 30 cân bài này Nhưng mà mình đẩy 30 cân thì mình sẽ đẩy hết cỡ luôn Sau đó thì mình sẽ bớt đi ở bên 10 Xong tiếp tục đẩy Bớt tiếp tục 10 xong tiếp tục đẩy hai lượt như thế Để cho cái phần ngực căng ra dòng tí nữa mình sẽ tập với ngực dây mở to nhạc lên em đổi bài đổi bài nhạc ờ, mới cho nó căng lên ờ đổi ờ, to nhạc cái này nhạc mới cho nó căng căng đi thanh đòn này là 20 cân nhá cộng với lại chỗ này là 30 30 là 6 rồi chỗ thanh đòn này là 20 là 80 thanh đòn này là mình đã lên cân rồi đó là 19 cân 8 lạng mình gọi là 20 cân Thank you. thêm 10 cân nữa cuối đẩy thêm hai đẹp nữa đó đây là cái thành quả nó ra mình lại đẩy một hiệp như này nữa xong mình sẽ là tập ngực dây tập ngực với ờ, bảy dây này Đó, anh em tập ngực như này